bạn thì mình muốn chia sẻ về các bạn ờ, về vấn đề ờ, một cái tin mới giờ hot đó chính là à, bạo lực học đường các bạn ở một cái trường ờ, quốc tế bên quận 2 thì xảy ra bạo lực các bạn 1 đến 4 các bạn thì cũng không biết là nguyên nhân xảy ra từ đâu và như thế nào nhưng mà bên phía bị bị, bị đánh đó <laughs> dường như là coi như là cũng bức xúc các bạn bức xúc nghĩa là cho rằng nhà trường không có giải quyết uh, uh, để à, cái cái việc giải quyết như thế nào thì cái quan điểm của mình nó như thế này các bạn thứ nhất đánh nhau trong trường đó các bạn nó xảy ra rất là nhiều không phải trong quốc tế mà ở, ngoài quốc tế là gì quốc tế là chỉ dạy tiếng anh à, học bằng tiếng anh để cho các bạn nói ngoại ngữ nó giỏi hơn thôi chứ còn toán lý quá này nó cũng y chang gì hả các bạn cũng y chang những trường của mình thôi chứ không có gì khác đâu đó thì à, à có những trò chơi này kia nọ thêm thôi à, chứ nó cũng như mình thôi chứ không có gì chứ không phải là học ở trường quốc tế là học sinh ngoan hơn nghe các bạn có thể học sẽ giỏi hơn hay học nhiều thứ hơn nhiều khoa học hơn à, ngoại ngữ tốt hơn chứ còn ngoan hơn hay không thì chưa biết bởi vì cái ngoan hay là cái không ngoan à, nó liên quan tới vấn đề à, à, giáo dục công dân à, về đạo đức tiên học lễ học lễ học, học văn là thứ nhất là học ở nhà à, lấy phép và học qua trong trường thì mình nghĩ là ở trường quốc tế nó sẽ khó mà dạy được cho cho học sinh cái cái à, cái học lễ các bạn cái học lễ nó chỉ có thể dạy học văn thôi bởi vì phương tây thì các bạn cũng biết rồi nó sẽ dạy theo phương tây thả tự do à, không có phải là dạy à, à mặc dù là nó thường hay hay là cảm ơn xin lỗi thanh kiểu sorry đó nó thường hay sử dụng nhưng mà nó ít có có dạy là à, phải à, về thưa ông bà thưa người lớn phải thưa phải chào phải lễ phép giống như gian quá việc nó không có cho nên học sinh nó cũng sẽ rất là dễ à, à, xung đột mà nữ thì khả năng xung đột nó khó hơn nam nhưng mà xảy ra xung đột thì thì nhà trường ít nhất là phải tìm hiểu xem coi bên nào là bên đúng bên nào là bên sai là, là có những cái hình thức kỷ luật coi như là học sinh cá biệt học sinh quậy đó phải lý lịch chứ sao chứ sao nữa còn mình thì không biết là bên nào đúng bên nào sai nhưng mà nhà trường phải có những cái phương án xử lý tại vì cái này không có công an ờ, gọi công an được cái này chỉ đánh lộn bình thường chạy xước bình thường nhẹ thôi đâu phải là à, cái gì mà nó gớm ghê gớm đâu mà phải báo công an báo công an để làm gì còn báo công an ờ, không có làm gì hết nếu mà ví dụ như trường hợp mà thương tích có thương tích thì báo công an xử lý hình sự thì kia thọ thôi chứ cũng không có liên quan gì à, cũng không có thể nào mà công an ép buộc thằng nhà trường đuổi cái học học sinh đó được đó là không không xảy ra đó. cho nên là về phía nhà trường đó, thì nhà trường ví dụ như ừ, thấy học sinh đó sai kỷ luật uh, hoặc là uh, học sinh đó quá sai thì à, cho nghỉ học rời khỏi nhà trường vậy thôi còn nhà trường không có xử lý thì à, không biết là nhà trường đã có phương án xử lý hay chưa ừ, tại vì có thể là còn phải điều tra nhưng mà mình nghĩ ở trong trường quốc tế thì sẽ có những cái camera và sẽ có người chứng kiến này cũng dễ thôi còn về à, đánh nhau các bạn thì thứ nhất là tốt nhất là mình phải đà mình phải phải thắng thôi chứ còn mình thua là mình chịu chứ không có nói thua là chịu thôi chứ giờ không ai thường cho mình những cái thương tích đó đâu tại vì thương tích quá nhỏ với lại đánh lộn mà phải vậy bởi vì khi mà các bạn đi đánh lộn trong trường đó, cố gắng đánh thắng cố gắng đánh thắng hoặc đừng đánh hoặc là nếu mình cảm thấy thua mình bỏ mình chạy nha chứ còn <laughs> chứ còn mình đánh thua thôi coi như mình chịu thôi chứ không có chứ không có cách nào để <laughs> cứu vãn cái tình thế được không có cách nào cứu vãn tình thế à, mà một đánh bốn mà đánh thua nữa thì thôi cái kèo này là chịu thôi chứ <laughs> chứ còn đương nhiên là người mẹ kia thì bà sốt ruột thì bà vô bà la lối thì đúng rồi nhưng mà thua đánh mà đánh lộn trong trường mà đánh thua là coi như thua luôn chứ không có À, rồi chờ chờ khi khác trả thù thôi chứ còn thua không có làm ăn gì được rồi đánh vô trong trường thì ví dụ như nữ mà đánh nhau thì cũng chỉ là chạy xước này kia vậy thôi chứ làm gì tức tốc này kia thôi chứ không có gì hết thì uh, bỏ tay không có không có đòi lại công bằng được không có đòi lại công bằng được. trừ khi là nhà trường ví dụ như ta ờ, thất kỷ luật ví dụ em đã sai à, cố ý đánh nhau không kiềm chế kỷ luật thôi ừ, nhưng mà riêng cái trường quốc tế cái trường tư đặc biệt là trường tư à, cái tỷ lệ mà gọi là giáo dục về mặt à, lễ nghĩa đạo đức á, ít hiếm khó tại vì trường tư đã gọi là tư là chủ yếu là tiền đó các bạn chủ yếu là tiền à, người ta cần tiền và các bạn có tiền thì các bạn mới học được trường tư đó nó không có như cái trường công mà bởi vì cái gì mà nó à, có gì mà nó nó, nó nó sống bằng tình cảm thì nó sẽ dễ các bạn giống như trường công là người ta ít tiền người ta vẫn học được có nghĩa là cái người dạy người ta cũng không có cần tiền tại vì có nhà nước hỗ trợ rồi à, cũng cần tiền ý mình ý mình nói là người ta không không, có đặt nặng cái vấn đề còn ví dụ như trường tư thì những cái người giàu có tiền vô đóng trục trục trục này hoặc là giàu có thì à, người ta phái không người ta thích tại vì là tiền tiền tư là tiền là cho nên là người ta sẽ thích thích cho nên là À. cái gọi là để mà bớt em này đuổi em kia liên quan tới vấn đề tiền bạc của người ta thì người ta sẽ à, khó mà xử lý khó mà xử lý với lại tay nữa xử lý sao bây giờ ví dụ như các bạn vô các bạn đánh sập một sao thì lúc đó ví dụ như cái tuyển sinh của trường nó gặp vấn đề người ta không dám giờ học nữa thì lúc đó nhà trường mới bắt đầu họp để mà ra cái phương án ví dụ như ờ xin lỗi hay là có hình thức phù hợp chứ còn hiện tại giờ thì khó với lại đánh nhau trong trường thì cũng như ăn cơm bữa thôi trường nào cũng đánh nhau hết trường nào cũng có đầu gấu hết. không đầu gấu nam thì cũng đầu gấu nữ thôi chứ đâu có gì đâu học sinh mà rất dễ đánh nhau nhưng mà mình thấy hồi xưa hồi xưa thời của mình thì con trai đánh nhau thì nhiều thôi chứ còn con à, gái thì ít nhưng mà bây giờ con gái đánh nhau <laughs> nhiều hơn trai <laughs> bây giờ con gái đánh nhau nhiều hơn trai đó các bạn nhưng mà con nhỏ kia thì là đánh bốn đứa kia thì thôi cũng là hay rồi đó còn nói về hiện à, tụng hay gì đó thì à, bên nào đúng thì pháp lực chọn thử thôi các bạn tại vì học trong trường đó đó thì còn toàn cũng toàn tay to mặt bự học không mà chiến dân đen đâu có tiền đâu mà vô đó dân đen đâu có tiền ở đó nên là cũng cầm cỡ như nhau ngang nhau cỡ nhau thôi đánh nhau chơi nhau cho nên bởi vì cố gắng là mình phải đánh thắng còn mình không đánh thắng được thì mình chịu thôi nhưng cách nào trừ khi là mình bị thương mà có thương tích mà, ờ, như mười mấy phần trăm hay bao nhiêu phần trăm mà theo quy định pháp luật mà người ta phải phải xử á, tội hình sự á, thì mấy mai ra công an sẽ người ta giải quyết chứ còn không thì thôi còn ví dụ như mình cảm thấy mình bức xúc nhưng mà cái cái cái cái cái cái, cái lỗi mà nó nhẹ mà mình bức xúc mình chửi bới này nọ kia mình nói xấu công an không giải quyết hay là mình nói mình quậy phá trong trường đó thì mình bị bắt thì mình bị bắt nghe mình cố gắng à, nếu mà có gì cho nên một là nặng thì người ta xử hai nhẹ thì mình phải thắng để đỡ phiền vậy thôi vậy thôi chứ không có cách nào đâu còn các bạn à, cứ cân nhắc à, ví dụ về học trường tư học trường à, công nó tư thì tây tây thì nó chơi kiểu khác ừ, nó thì à, tư thì chẳng là thì tư hay quốc tế gì đó là cũng là, là tiền tiền là đã cần tiền ai có tiền thì nó quan ninh không có tiền thì nó không quan ninh nó là vậy và nó thì riêng về dạy về văn có nghĩa là về kiến thức là nhiều còn về cái mà lễ nó đạo đức thì chắc là khó không hầu như là không hầu như là không so với cái trường Việt Nam tại vì cái trường Việt Nam trường công thì nó sẽ có phần có phần à, có phần học lễ học văn đầy đủ và giáo dục thêm nữa bạn về nhà giáo dục thêm nữa thường thì ờ, người ta sẽ người nghèo đó, thường sẽ, sẽ, sẽ chú ý phần đó còn mấy gia đình giàu đó con cái đi học về họ cũng không có chú ý cái phần lễ nghĩa này nọ kia thì họ lo kiếm tiền không à cho nên xảy ra chuyện là chuyện rất là bình thường không có gì mà phải ờ, gồm ven hết nhưng mà cái thiệt hại trước mắt mà bạn thấy đó chính là ở cái trường à, quốc tế quận quận 2 sẽ là bị trong tầm mạng tẩy chay năm sau khó mà tuyển sinh năm sau khó mà tuyển sinh mà cái chuyện giữa người việt với nhau á mà để ông tây ông ra ông giải quyết là thua ông tây ông là cái người tây cái đầu ổng là cái văn hóa phương tây à, ổng đâu có hiểu được cái câu chuyện của việt nam các bạn không hiểu được cái câu chuyện việt nam đâu câu chuyện việt nam phải để cái người việt nam người ta giải quyết phải để một giáo viên người việt ra để mà người ta giải quyết người ta mới hiểu được cái cái tình cảm cái văn hóa cái lối sống của người việt mới giải quyết được ông tây ông nghĩ sẽ nghĩ trong đầu ông tây nghĩ ừ một chỗ bốn mà mày thua bốn mày thua là mày lỗ đó, người tây người tây chơi solo mà nó cho nên vậy thôi đó thì ờ, ý kiến của mình là vậy các bạn nếu có ờ, ý kiến thì các bạn cứ comment bên dưới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn